trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách design một cái icon app um, cách đơn giản ha à, trước hết thì mình chuẩn bị cho các bạn một cái file template thì có sẵn cái cấu trúc của một cái uh, icon của một cái uh, app của Android à, trước hết mình tắt cái line này đi ha trong cái phần template này mình có thể thay đổi màu tùy thích và mình sẽ lên trên uh, cái mình sẽ bật cái flat icon này lên à, đây là một cái trang tìm kiếm và download tất cả những cái icon à, logo miễn phí à, ví dụ mình làm về đề tài về um, music thì mình sẽ search về cái phần music ha thì này thì ra rất là nhiều cái icon miễn phí rồi đây ha à, và sau đó mình sẽ chọn một cái um, icon uhm, chọn cái nào đây chọn icon này đây các bạn kích tích vào và chọn download file svg ha download rồi đây và mình sẽ kéo vào trong cái oh file png đây ha and là download file png rồi đây uhm, music note ok file mở on file photoshop rồi thì à, trong cái uh, à, nốt này cho cái nốt nhạc này thì mình thay đổi lại màu sắc ở đây ha. chọn color overlays và cái app của mình à, mình muốn hướng đến là màu vàng ha thì mình sẽ thay đổi lại màu vàng ở đây ok à, cái phần nền phía dưới thì mình sẽ thay đổi lại màu khác cho phù hợp trong phần này thì à, À, màu gradient ha bị trong màu gradient à, trong phần rồi uhm, trong cái phần này trên nốt nhạc này thì mình cho một cái stroke nữa ha à, ờ, stroke màu trắng ok ok rồi à, sau đó thì mình on down và nhận phím control để mà chọn cái vòng tròn này nhận phím control shift y oh, ờ, sorry nhận phím control shift y đảo ngược lại vòng tròn ha mình xóa phần này trong thằng này mình sẽ sử dụng một cái brush sorry có tiếng việt này à, mình chọn multi đây rồi ok vậy là xong một icon ha mình sản xuất ra file png à, icon music app rồi thì đây là một cái bài hướng dẫn về tạo ra một cái icon app một cách đơn giản